Cảm ơn Chúa Trời. Amen. Sống trong phước lành của Chúa. À, sáng hôm nay à, chúng ta sẽ cùng nhau à, vào trong Matthew uh, 21 từ câu số 1 cho đến câu số 11. Tôi đọc một câu, quý vị sẽ đọc một câu nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc. Matthew 21 ờ, từ câu 1 đến câu số 1 tôi sẽ đọc câu trước và quý vị à, sẽ đọc câu thứ hai hết chưa có thì chúng ta nên máy chiếu ha máy chiếu à, chiếu lên à, ai không có thì chúng ta đọc với máy chiếu trong phẩm dịch mới nha Đức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Jerusalem vào làng Bethphage trên núi Ô Bây giờ ngài phải đi vào hãy theo con hãy nói Chúa cần chúng Người ấy sẽ để các con dẫn đi Ngài Hãy nói cho con gái Siôn biết kìa vua ngươi ngự đến cùng ngươi Khiêm nhu khởi trên lưng lừa và lừa con Con của lừa mang hết Hai môn đệ đi và làm y như lời Ngài dặn bảo họ dẫn lừa mẹ vào lừa con về lấy áo mình trải trên lưng lừa rồi để đức chúa giêsu cỡ lên một đám đông dân chúng trải áo mình trên đường những người khác chặt cành cây trải khắp lối đi cả đoàn dân trước sau đến hô to Hosanna con vua David phước cho đấng nhân dân Chúa mà đến Hosanna tặng chốn trời cao khi Đức Giêsu vào Jerusalem, cả thành phố náo động hỏi nhau, người này là ai? Đám đông trả lời, đây là tiên tri Giêsu từ Nazareth xứ Galilee. Amen. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Đức Linh Chúa dạy dỗ chúng con trong thời giờ này. Chúng con nhớ lại Chúa Giêsu chúng con vào thành Jerusalem và Chúa Giêsu chúng con bước vào Jerusalem trong sự vinh hiển trong sự tôn hô của rất là nhiều người con cầu xin thánh linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng con cho chúng con thấu hiểu được lời của Chúa trong thời giờ này Ngài là giáo sư của chúng con Ngài nói qua chính đời sống của con để lời của Ngài là thần linh và sự sống cho mỗi chúng con chúng con biết ơn Chúa chúng con dâng thì giờ tổng thể trong tay Chúa và công việc trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. À, cảm ơn Chúa thằng ngày hôm nay nè à, còn là ngày lễ lá đó, phải không ạ? nhiều người người à, ta đem lá rồi ta cấm mà nhiều nơi nhiều chỗ lắm chắc <coughs> là trong nhà thờ hay là những cái đền đài của Chúa Giêsu à, cảm ơn Chúa thì chúng ta có lời của Đức Chúa Trời để chúng ta biết rằng là Chúa thăm viếng Jerusalem như thế nào Amen, Amen. Chúa thăm viếng Jerusalem thì Chúa cũng thăm viếng hậu thánh của Chúa. Amen. Amen. Amen. À, Chúa đến đâu là cái sự thăm viếng của Chúa đến đó và cái sự thăm viếng của Chúa làm cho nhiều người sẽ tung hô và ngợi khen Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu và các môn đệ đến gần thành là Jerusalem vào làng Bethphage trên núi Olive. Bấy giờ ngài phải ngài phải hai môn đệ đi và bảo hãy vào làng ở trước mặt các con thấy một con lừa mẹ bị cột và một con lừa bên cạnh được con bên cạnh hãy tháo dây và dẫn về đây cho ta nếu có ai hỏi gì các con hãy nói chúng Chúa cần chúng Người ấy sẽ để các con đi ngay Việc này xảy ra để có lời và đấng tiên tri được ứng nghiệm Hãy nói cho con gái Siôn biết kìa vua ngươi người đến cùng ngươi Khiêm nhu cởi trên lưng lừa Và lừa con là con có lừa các băng ấp Cảm ơn Chúa Khi Ngài đến Jerusalem Thì Ngài cần có phương tiện để mà vào Jerusalem và phương tiện ấy phải dựa theo lời tiên tri mà Đức Chúa Trời đã phán hứa. Amen. Amen. Và đây là điều mà chúng ta thấy rất là lạ lùng, rất là diệu kỳ và Chúa Giêsu làm những gì mà Kinh Thánh đã chép. Nên Chúa Giêsu nói rằng lời của Đức Chúa Trời sẽ ứng nghiệm trên Chúa Giêsu. Ngài đến để làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. và mẹ em à? Chúa nói rằng là Kinh Thánh chết về ta. Amen. Amen. Kinh Thánh đã chết về ta những gì các lời tiên tri nói về Chúa Giêsu thì những lời đó được ứng nghiệm qua Chúa cứu thế Giêsu và Chúa Giêsu trong Matthew đoạn 5 nói rằng là ngài hoàn thành phải không ạ ngài đến có phải phá luật pháp nhưng mà ngài hoàn thành amen, những gì mà các lời tiên tri à, những gì mà đức chúa trời đã phán hứa thì chúa giêsu đến ngày hoàn thành và tất cả được ứng nghiệm trên chúa cứu thế giêsu chúng ta và cảm ơn chúa trong các thì giờ mà chúa thăm viếng jerusalem thì lời của Đức Chúa Trời cũng được ứng nghiệm trang chứa cứu thế Giêsu của chúng ta. Amen. Kinh Thánh ghi rằng là Chúa Giêsu vào Jerusalem ngài đi trên lưng lừa và nhiều người sẽ là dùng những cái lá cây áo để mà trải lên lưng lừa và trải dưới đường để cho Chúa Giêsu bước vào thì lời kinh thánh đó được ứng nghiệm trong cái thời điểm này đây là một điều rất là đặc biệt để rồi chúng ta thấy được rằng là những gì mà Chúa Giêsu hành động những gì Chúa Giêsu làm là y như lời mà tiên tri đã phán hứa Philip đoạn 2 thì nói rằng là Ngài vâng phục cho đến chết Thậm chí chết trên cái thập tự Amen, Amen. À, Những gì đã chết thì Chúa Giêsu Khi vào Jerusalem Thì đúng y như vậy và ngài vào rồi ngài, ngài bị bắt bớ rồi ngài bị tấn độc, ngài chịu đau khổ và chịu chết cái tập tự giá thì đúng y như vậy theo lời kinh thánh mà chép cảm ơn chúa con lừa là phương tiện cho chúa giêsu vào thành jerusalem chúa sai các môn đồ đi dắt các con lừa về cho chúa và Chúa phải khởi trên con người con con lừa mà chưa mang ấp đó Chúa dài vào Jerusalem chúng ta thấy rằng là con lừa nó rất là đơn sơ đúng không ạ nó rất là đơn sơ nó rất là tuyệt vời rất là hiền và Chúa sử dụng con lừa để mà vào thành Jerusalem chứ không có sử dụng con ngựa không phải là một trận chiến phải cử ngựa ngựa chiến hay là ngựa dùng để ra chiến trận nhưng mà ngài sử dụng con ngựa để ngài vào thành viên vua ngươi đến cùng ngươi đỡ trên lưng lừa à, con lừa à, rất là hiện từ rất là đơn giản à, rất là dễ nghe và con lừa sẵn sàng phục vụ <clears throat> và các môn đồ đi tìm con lừa theo như lời Chúa Giêsu dạy thì họ tìm đến và thấy một con lừa ở trong chuồng cả lừa mẹ lừa con thì họ dắt đi và chúng ta thấy được rằng là những người chủ thì họ nói rằng là tại sao mà dắt con lừa mở lừa làm để làm gì đó là chúa cần dùng nó thì họ để cho đi và ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là những gì mà chúa phán bảo đó là mạng lệnh của chúa để chúa có thể sử dụng ai đó sử dụng người nào đó thì chúng ta cũng sẵn sàng để có thể vâng phục lời của chúa amen amen à, Chúa Thánh Linh nhắc nhở ngay lúc này là Chúa muốn sử dụng sau lơ để có thể truyền giảng tin lành cho người gọi thì Chúa sai Anania đến để tìm Sao lơ để cầu nguyện cho Sao lơ để cho Sao lơ trở thành một người sứ đồ cho Đức Chúa Trời thì Anania cũng có tâm sự với Chúa rằng là cái người này là người bất bớ mà người này sẽ chịu khổ với ta là bao nặng và anh này đã bằng lòng vâng theo lời của Chúa để ra đi và Anania đã gặp gỡ sau đó và Anania đã câu việc cho sau đó và một con người tiến độ bình thường trở thành một con người cầu nguyện cho một người đã đi sứ đồ cho Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng ta biết rằng là Chúa có thể sai phái đời sống của chúng ta để đến một người nào đó để Chúa sử dụng người đó trong vương quốc của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẵn sàng amen, đó mà các môn đồ à, không có cãi gì cả các môn đồ cũng không có nói rằng là Chúa ơi con người của người ta mà sao mà dám dắt người ta nói là ăn trộm thì sao họ đánh giá mình là người ăn trộm có phải không ạ à? à, nhưng mà khi họ hỏi thì Chúa nói với các môn đồ rằng là Chúa cần dùng nó họ để cho đi nghe nói là chúa cần dùng nó thì họ để cho môn đồ dắt con lừa cho chịu chúa amen dân israel một cái dân tộc mà nghe nói là chúa cần dùng nó thì họ sẵn sàng dân hiến amen không biết chúng ta sẵn sàng để dân hiến cho đức chúa trời để chúa có thể sử dụng dù là một con lừa hay là bất cứ con người nào trong gia đình của mình chúa cần dùng thì họ sẵn sàng để do điều đó thuộc về Chúa Amen Amen khi Chúa Giêsu đi ngang qua Chúa gọi Peter hãy theo ta thì họ bỏ lưới bỏ thuyền mà theo Chúa Amen à, qua thấy mà thì trong thâu thế Chúa nó hãy theo ta thì bỏ bàn thuế mà đi theo Chúa những món đồ của Chúa Giêsu khi ngài gọi hãy theo ta thì họ sẵn sàng theo Chúa Amen bỏ tất cả mà theo Chúa mà ngày hôm nay Chúa sai chúng ta đi đến một nơi nào đó đến một cái ngôi nhà kia thờ phượng Đức Chúa Trời trong những ngày đấy chúng ta sẵn sàng không ạ? À? Sẵn sàng không ạ? À? Amen. À, Chúa cần điều gì đó thì chúng ta cũng sẵn sàng dâng điều đó cho Đức Chúa Trời để Chúa sử dụng nó mà Chúa sử dụng nó chúng ta được phước. Amen. Amen. À, Chúa sử dụng nó chúng ta được phước. Chúa muốn Abraham dâng Isaac thì Abraham sẽ thành dân Isaac cho Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúa muốn Abraham dân một phần người, Abraham sẽ thành dân phần người cho Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúa muốn Abraham dân điều gì thì Abraham sẵn sàng dân cho Đức Chúa Trời. Dù là con một là con độc nhất mà ông có từ lời hứa của Đức Chúa Trời nhưng mà ông cũng sẵn sàng dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Amen. Amen những con người hay là con vật hay là ngôi nhà hay là bất cứ cái điều gì chúng cần sử dụng đó là phương tiện amen đó là phương tiện mà Chúa Giêsu sử dụng Con ngừa Chúa Giêsu sẽ bước vào thành Jerusalem chủ nhà sẵn sàng dân con lừa của mình cho Chúa Giêsu sử dụng và các môn đồ cũng sẵn sàng vâng phục để tìm con lừa cho Chúa Giêsu. Amen. Amen. Biết bao nhiêu người đang chờ đợi anh chị em đó và Chúa Giêsu sẽ sai anh chị em đến một nơi nào đó một làng mạc nào đó hay là đến một con người nào đó kêu gọi họ sẽ dâng mình cho Đức Chúa Trời hãy trở thành môn đồ của Chúa Giêsu thì anh chị em cũng sẵn sàng ra đi amen anh Rê sẵn sàng nói với Phi-rô rằng là mặt với thái đó Chúa có thể sử dụng chúng ta để làm điều gì đó Thì ý muốn Đức Chúa Trời Thì chúng ta cũng sẵn sàng Amen và đọc theo ý Chúa Chúng ta sẵn sàng là phương tiện cho Đức Chúa Trời Chúng ta sẵn sàng là một người con phục Đức Chúa Trời Amen Hãy nói với người bên cạnh rằng Hãy con phục Đức Chúa Trời Chúa sử dụng bạn đó Nếu mà bạn cùng với Chúa đi thăm viếng ai đó thăm viếng một khu vực nào đó thì chắc chắn bạn là những người hạnh phúc nhất amen amen chúng ta nhớ bây giờ thì chúng ta không phải là một nhưng mà là hai có phải vậy không à, thánh linh đang ở trong chúng ta à, và ngài sử dụng chúng ta để có thể thăm viếng người khác đấy thì chúng ta hãy là phương tiện để cho Chúa Giêsu sử dụng và ngài đã ban thánh linh đến cho chúng ta rồi thì chúng ta đồng hành với đức thánh linh để có thể thăm viếng một ai đó đang nằm trên giường bệnh đang cô đơn đang tổn thương đang có nhiều điều mà từ ma quỷ áp chế thì chúng ta sẵn sàng để mà có thể đi đến đó amen, amen. rất nhiều nhu cầu của thế giới này của xã hội này cần chúng ta và Chúa sẽ sử dụng đời sống chúng ta để có thể đến thăm viếng một nơi nào đó hãy nhớ khi thánh linh của Chúa thúc giục đời sống của chúng ta khi thánh linh phán giả đời sống chúng ta hãy đi từng bao giờ lần nữa có nhiều người tôi thấy rằng là lần nữa và cứ nó hẹn các con ngày mai rồi ngày mốt rồi cuối cùng người đó chết đi thì khóc không kịp thời để người đó ra đời qua đời trong sự không có chúa thì khóc lắm đau đớn và chúng ta thấy rằng là khi chúng ta trở thành là phương tiện cho Chúa hay là con người trở thành phương tiện cho Chúa thì điều này xảy ra ứng nghiệm lời tiên tri việc này đã xảy ra để lời của đấng tiên tri được ứng nghiệm hãy nói cho con gái Siôn biết kìa vua ngươi ngự đến cùng ngươi khiêm nhu cỡ lừa cỡ trên lưng lừa và lừa con con có lừa mắt hãy nói cho con gái Siôn biết kìa vua ngươi tự đến cùng ngươi amen Chúa Giêsu cỡ lừa vào Jerusalem amen. amen chúng ta biết là Jerusalem là được xây dựng cái núi Siôn á vua ngươi đến cùng ngươi amen, amen. À, khiêm nhu cởi trên lưng lừa và lừa con con có lừa mà cảm ơn chúa biết rằng là khi mà Chúa Giêsu làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời và chúng ta nhìn thấy ở đây Thánh linh của Đức Chúa Trời ở với Chúa Giêsu. Amen. Đức Chúa Trời sức giàu cho Chúa Giêsu bằng Thánh linh vào quyền phép. Chúa Giêsu được đầy dẫy Thánh linh của Đức Chúa Trời và Ngài phong phục cho đến chết. Và chúng ta biết là Thánh linh đang lãnh đạo Chúa Giêsu. Những gì mà Chúa Giêsu bắt đầu vào thành Giêsu đúng thời điểm à, đúng phương tiện và lời tiên tri được ứng nghiệm đây là một điều vô cùng diệu kỳ vô cùng tuyệt vời nếu đời sống chúng ta ngày hôm nay mà bước theo thánh linh của đức chúa trời từng ly từng tí từng ngày một trong cuộc đời còn lại của chúng ta thì lời của chúa sẽ được ứng nghiệm trên đời sống của chúng ta ý cha được nên trên đời sống của chúng ta amen chúng ta nhớ thiên thiên ba chín như câu 16 thì phải nói rằng là chúng ta số các ngày mà định cho tôi đó đã được ghi vào sổ của Chúa từ những ngày chưa có ngày nào hết từ khi chưa có ngày nào hết mà cái ngày đó định cho tôi được ghi vào sổ rồi ghi vào sổ trên thiên đàng rồi ngày hôm nay chúng ta ngồi ở đây là được ghi vào sổ thiên đàng rồi nên chúng ta mới có ngày hôm nay chúng ta ngồi ở đây amen chứ không phải là ngẫu nhiên chúng ta ngồi đây đâu có phải vậy không số các ngày đã định cho tôi được ghi vào sổ của chúa amen từ những ngày mà gọi là chưa có ngày nào đó chưa lập ngày chưa có tháng chưa có năm gì hết mà chúa đã ghi những ngày đã định cho tôi được ghi vào sổ của chúa rồi nó là cái sự siêu nhiên của đức chúa trời rất là siêu thông minh của Chúa mà không ai có thể tưởng tượng nổi chỉ lấy đức tin mà biết rằng là ngày hôm nay chúng ta ngồi đây ngày hôm nay chúng ta trở thành phương tiện cho đức chúa trời ngày hôm nay lời tin đây được ứng nghiệm bởi vì thánh linh của đức chúa trời dẫn dắt cuộc đời của chúng ta nếu không bởi thánh linh của đức chúa trời dẫn dắt cuộc đời của, của ông bà anh chị em thì chúng ta không thể nào làm ứng nghiệm lời của chúa phán giả trên đời sống của chúng ta Amen. Amen. Những gì mà Chúa phán dạy cho đời sống của chúng ta, những gì mà chúng ta đã tin nhận Chúa Giêsu, đó là tiền định rồi, đó là Chúa đã chọn lựa chúng ta trước khi sáng thế rồi. Đó mà Chúa đã chọn rồi, rồi chúng ta trở thành con Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta nhận thánh linh của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giêsu, thì tất cả những điều đó chúng ta đã nhận bởi vì Ngài đã định cho chúng ta rồi, đã ghi vào sổ rồi và khi chúng ta đã tin nhận Chúa Giêsu chúng ta bước vào vương quốc thiên đàng thì ngày hôm nay chúng ta cần phải nhờ cải thánh linh của Đức Chúa Trời như Chúa Giêsu đã nhờ cậy để lời tiên tri được ứng nghiệm trên Chúa Giêsu và lời tiên tri cũng được ứng nghiệm trên mỗi đời sống của chúng ta Amen, Amen. lời tiên tri về Đức Thánh Linh đổ xuống trên đời sống chúng ta thì chúng ta đã nhận rồi phải không Amen. bởi vì chúng ta theo lời của Chúa theo sự dẫn dắt của Thánh Linh Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thấy thế Giêsu chúng ta nhớ Galati đoạn 3 câu mười bốn nói về là Chúa cứu thấy thế Giêsu chuộc chúng ta ra khỏi sự rửa xả của luật pháp à, để được phước lành của Abraham tôn đổ trên những người ngoại là trên mỗi đời sống của chúng ta hết hồi nãy anh Dũng có nói về à, bánh vuông rồi đó hay là những cái người mà không được mời mà đi lang thang ngoài đường đó, mời vào đó. À, chính là cho dân ngoại chính là cho một cái dân tộc được lựa chọn bởi vì dân do thái là người ưu tiên hàng đầu nhưng mà họ bận hết rồi người được mời đã bận quá rồi làm việc nên chúa sai đi ra ngoài đường để mời những con người mà lang thang ngoài đường đó không có việc làm ngoài đường đó bước vào tiệc cưới tiệc lớn của đức chúa trời amen, amen chúng ta là những người được chọn đó là phước lành của Abraham tuôn đổ ra dân ngoại là tuôn đổ trên đời sống của chúng ta và chúng ta trở thành dòng dõi của Abraham dòng dõi của đức tin amen và bởi đức tin nhận lệnh đức thánh linh bởi đức tin nhận lệnh đức thánh linh amen, phước lành của Abraham đó là bởi đức tin chúng ta nhận lệnh đức thánh linh mà trong thánh linh chúng ta có tất cả mọi sự amen thánh linh dẫn chúng ta vào lẽ thật của sự cứu rỗi chúng ta được cứu rỗi lẽ thật của sự chữa lành chúng ta được chữa lành lẽ thật của sự thịnh vượng chúng ta được thịnh vượng amen oh, lẽ thật về tương lai cõi đời đời chúng ta sẽ bước vào cõi đời đời trong tương lai và tất cả lẽ thật những lời hứa của đức chúa trời thánh linh sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật để chúng ta có thể nhận ra tất cả lời hứa mà đức chúa trời ban cho chúng ta trong những ngày còn lại trên đất này amen, amen. chúng ta thấy chúng ta vô cùng đặc biệt không Amen. Rất vui sướng, rất sung sướng vô cùng khi chúng ta làm cúng như lời Tôi thường nói với Hội Thánh rằng là Chúa Giêsu là gương mẫu là tấm gương để chúng ta noi theo hãy nhìn xem Chúa Đức Giêsu là tội lẽ và cuối cùng của đức tin Chúa Giêsu khởi đầu bằng đức tin và kết thúc bằng đức tin Amen ngài vâng phục cho đến chết ngài tin cậy đức chúa trời của mình và ngài làm y như những gì đã chết trong thời cửa ước thời cửa ước chết cái gì về chúa giêsu từ sáng thế từ khi adam eva nó phạm tội chúa phán rằng là dòng dõi người nữ sẽ dày đập đầu mày còn mày sẽ cắn gốc cho người amen dòng dõi của mày và dòng dõi người nữ đích thù nhau chúa nói về cái sự cứu rỗi cho những con người tội lỗi sau Adam đó và lời đó được ứng nghiệm qua Chúa cứu thế Giêsu khi vào Jerusalem cũng được ứng nghiệm lời của Chúa đã phán dạy Amen. Amen. nên chúng ta làm thế nào để ý cha được này ý Chúa phải được thực hiện trên đời sống của chúng ta ý Chúa phải được ứng nghiệm trên đời sống của chúng ta khi chúng ta nhờ cải thánh linh để bước đi ngay trên đất này amen, amen. ngay trên đất này chúng ta khi chúng ta bước đi trong năng quyền của đức thánh linh thì lời của Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng là dân đó là phải bắt tay bằng nước nhưng mà trong ít ngày nữa các con sẽ nhận thấy bắt tay trong đức thánh linh khi anh chị em được bắt tay trong đức thánh linh à, cứu chúng con gấp à, hãy cứu chúng tôi ngay cảm ơn Chúa những người Pharisee thì à, nói với Chúa rằng là Chúa bảo họ yên lặng đi Chúa nói là nếu mà họ yên lặng thì đá nó cũng kêu lên đá nó cũng tung hơn lên amen cảm ơn Chúa Chúa Giêsu văn phục cho đến chết thậm chí chết trên cây thập tự và Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao và dân Ngài trên hết mọi dân amen chúng ta nhớ điều đó không ạ à? amen để chúng ta biết được khi chúng ta vâng lời ngài khi chúng ta trở thành phương tiện cho đức chúa trời của chúng ta khi chúng ta amen vâng lời tiên tri và ngài đã chọn lựa chúng ta có những anh chị em đã có những sự cải thiện Chúa cho anh chị em biết được mục đích tương lai của anh chị em có những người được Chúa phán dạy bày tỏ cái chức vụ cái sự chọn lựa của Chúa và đó là mục đích cho chúng ta thấy rằng chúng ta hãy nhắm mục đích mà chạy và mục đích chung của chúng ta đó là Matthew 28 đó mà Amen. Hết thảy quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta phải bây giờ hãy đi khắp thế gian giảm tin lành cho mọi người đó là khải tượng chung cho hội thánh của Đức Chúa Trời chúng cho các môn đồ của Chúa hãy đi khắp thế giới giảng tin lành bởi vì Chúa về trời và Chúa giao cái quyền đó cho hậu thánh của Chúa đó là mục đích đó là khai cửa và trong vô em thì chúng ta cũng thấy rất là rõ ông nói là trong những ngày sau đó ta đã đổ thần ta trên mọi loài sắc thì con trai con gái người sẽ nói tiên tri bọn trai trẻ có khải tượng người già thì có chiêm bao và phi rơ ông ông nói lại đó là trong những ngày sau đó ta đổ thánh linh ta trên các người con trai con gái người sẽ nói chi đi bọn trai trẻ có khải tượng người già thì có chi bà và khi thánh linh của đức chúa trời đổ xuống thì chúng ta thấy điều gì họ nói tiếng lạ và ngợi khen đức chúa trời họ nói tiếng ngoại quốc và ngợi khen đức chúa trời họ nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri như vậy thì khi thánh linh đến thì chúng ta bắt đầu nói tiếng lạ chúng ta nói tiên tri nhưng chưa phải đó là chấm dứt nhưng mà đó là cánh cửa mới mở ra và khải tượng và chim bao đó là thánh linh mặc khải thánh linh bày tỏ cho chúng ta mục đích chúng ta phải nên chúng ta không thể sống một đời sống mà tới đâu hay đó phải không ạ không phải sống một đời sống có nghĩa là thủ động nhưng mà chúng ta đã có mục đích rồi nếu ai chưa biết mục đích của mình là gì thì chúng ta cần phải cầu nguyện xin thánh linh mặc khải cho con Paulo mục đích của ông là truyền giảng ông đi truyền giảng ở thánh khóc thôi. nhưng mà khi ông đến ông muốn qua Asi ông giảng nhưng mà Chúa thánh linh cấm không chúng ta thấy mà Chúa thánh linh cấm và Chúa mắc khải người Macedon thì ông biết được là Âu Châu mở cánh cửa cho ông rồi ông qua đó và Chúa sử dụng ông để lập hội thánh tại nơi đó Amen chúng ta biết thánh linh của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để chúng ta có thể trở thành những con người có thể lót đường cho Chúa Giêsu trở thành những viên gạch để xây hậu thánh của Đức Chúa Trời những viên đá để xây dựng hậu thánh của Đức Chúa Trời Amen, Amen. À, những con người ở đây họ lót đường cho Chúa Giêsu đi qua có thể cởi áo mình có thể chặt những cành cây để lót đường cho Chúa Giêsu dân bắp đích mở đường cho Chúa Giêsu ban bằng những cái chỗ gặp ghềnh những cái chỗ thấp được lấp đầy là người mở đường cho Chúa Giêsu đến để đem cái sự giải cứu chữa lành sự cứu rỗi còn đối với chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẵn sàng là những người lót đường cho Chúa Giêsu chúng ta là mở đường cho Chúa Giêsu trở lại amen. amen khi nào tin lành về nước của Đức Chúa Trời được đồn ra khắp nơi tin lành về nước của Đức Chúa Trời được đồn ra khắp nơi trên thế giới thì ngày cuối cùng sẽ đến là ngày Chúa Giêsu sẽ đến chúng ta là những người mở đường cho Chúa Giêsu đến chúng ta là những người lót đường cho Chúa Giêsu để có chết nhưng mà sẵn sàng chết Amen Amen, Amen. Amen. và chúng ta luôn luôn là người tung hô Chúa của chúng ta luôn luôn tung hô Chúa của chúng ta chúng ta hòa thân với tất cả mọi người tung hô Chúa mỗi ngày chủ nhật chúng ta tung hô Chúa mỗi ngày chủ nhật chúng ta ngợi khen Chúa và mỗi một ngày trong tuần chúng ta cũng hết lòng ngợi khen Đức Chúa Trời chứ không phải là chủ nhật mới mới ngợi khen nha à, ngày nào mỗi buổi sáng ra là ngợi khen Chúa rồi tôn cao Chúa chúc tụng Chúa rồi bởi vì Chúa quá tuyệt vời trên đời sống của chúng ta hãy tung hô hãy tiếp tục ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta khi Đức Chúa Giêsu vào thành giê cả thành phố náo động hỏi nhau người này là ai đám đông trả lời đây là tiên tri Giêsu từ Nazareth xứ Galilee họ biết Chúa Giêsu là một tiên tri của Đức Chúa Trời Amen à, là một tiên tri của Đức Chúa Trời thời kỳ đó một tiên tri vô cùng lãnh đạo bởi vì tiên tri là người đại diện cho Đức Chúa Trời là phát ngôn viên cho Đức Chúa Trời để ra bảo lời của Đức Chúa Trời cho dân chúng Amen nên tiên tri là vô cùng trọng là người đại diện cho đức chúa trời cảm ơn chúa chúng ta là phương tiện cho chúa giêsu của chúng ta để chúng ta cùng đi với chúa và có thể thăm viếng một nơi nào đó một con người nào đó và lời của chúa được ứng nghiệm trên chúng ta khi chúng ta đặt tay chữa lành chúa sẽ chữa lành khi ta giải cứu Chúa sẽ giải cứu khi chúng ta không bố phép lạ thì Chúa sẽ làm phép lạ cho đời sống của chúng ta chúng ta sẵn sàng lót đường cho Chúa để Chúa có thể đi từ nơi này cho đến nơi khác Amen. Nếu chúng ta không đi thì Chúa không đi được đến nơi đó đâu. để Chúa muốn chúng ta qua lộc đức chúng ta không đi thì nơi đó không có Chúa đâu nhưng mà chúng ta đi đến đó thì Chúa cùng đi với chúng ta Chúa ở đó với chúng ta và hậu thánh sẽ được thiết lập lại chúng ta hãy là người lót đường cho Chúa chúng ta sẵn sàng văn phục Chúa và tất cả chúng ta cần phải tung hô Chúa để cho nhiều người biết được rằng Chúa Giêsu là tiên tri của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu cầu nguyện con cầu nguyện cho họ nhưng mà chẳng phải cầu nguyện cho họ thôi đâu nhưng mà cầu nguyện cho những người mà nghe họ mà tin đây con nữa à, để họ trở thành một trong chúng ta để thế giới này biết rằng con được cha xài đến amen à, khi chúng ta là một người không phục khi chúng ta là người hướng dẫn phúc âm khi chúng ta là những người ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong chúng ta chúng ta rao giảng về phúc âm của Chúa Cứu Giêsu đấng Messi đã đến đấng cứu thế đã đến thì người ta biết được cả thế giới này biết được rằng là Chúa Giêsu được cha sai đến Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời sai đến nếu họ không hiểu Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời sai đến nếu chúng ta không rao giảng Chúa Giêsu từ Đức Chúa Trời đến thì người ta cũng không thể nào tin rằng Chúa Giêsu từ Đức Chúa Trời đến bởi vì khi chúng ta rao giảng Chúa Giêsu là đấng cứu thế là đấng từ trời đấng duy nhất chẳng có sự cứu độ trong đấng nào khác ngoài Chúa Giêsu và chúng ta được sức giàu bằng thánh linh và quyền phép làm cho họ chinh phục đời sống của họ làm cho họ bị cắt đất tội lỗi và họ nói rằng là chúng tôi phải làm gì để được cứu còn nếu chúng ta biết rằng thế giới này họ không biết Chúa Giêsu từ trời đến Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời sai đến thì họ thờ lại những hình tượng họ cho là phải họ thờ lại tượng hình này cho đến con người khác họ thờ lại những con người chết nhưng mà họ biết Chúa Giêsu là đấng đến từ trời và đấng đã chết và đấng đã sống lại và đấng đó mới là đấng cứu chuộc đời sống của họ amen. amen chúng ta cần phải làm thế nào để cho họ biết Chúa Giêsu từ trời đến Chúa Giêsu là tiên tri của Chúa trời Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi amen. amen amen, amen. xin người thân chúng ta cùng nhau đứng lên Chúa Giêsu thăm viếng Jerusalem ngài đồng hành với Đức Thánh Linh Amen. Amen. Cùng thăm viếng Jerusalem. Và chúng ta mời Ngài đến. Ngài có hội thánh chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Xin thăm viếng con. Xin thăm viếng hội thánh Ngài. Chúa Giêsu đồng hành với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. những ngày qua chúng ta biết được tại mỹ một cái hội thánh là Abuji đó được Chúa Thánh Linh thăm viếng và phóng hưng ba triệu người đã được phóng hưng qua một chàng sinh viên được Chúa Thánh Linh thăm viếng cảm động xin hết tội lỗi của mình ra trước mặt mọi người và qua đó thì nhiều sinh viên họ đã ăn năn và họ đã dâng lên lời ăn năn hối cải trước mặt Đức Chúa Trời họ quỳ gối họ kêu cầu cùng Chúa xin Chúa tha thứ cho họ một sự thâm biến từ thiên đàng đến trên nước Mỹ để ứng nghiệm lời tiên tri của một câu thớ của Đức Chúa Trời đã nói ra là Chúa sẽ làm cho nước Mỹ được phục hưng Chúa sẽ làm nước Mỹ được phóng hưng và có sự thâm biến của thánh linh của Chúa Trời sẽ đến trên nước Mỹ và họ đã được ứng nghiệm và chúng ta tin rằng thánh linh của đức chúa trời cũng đến trên đất nước việt nam chúng ta đem sự phấn hương trên đất nước việt nam của chúng ta amen rất là nhiều tiên lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm trên đất nước việt nam của chúng ta và việt nam phải được ứng nghiệm lời tiên tri đó được nghiệm và chúa sẽ thẩm biến việt nam amen chúa sẽ thẩm biến chúng ta trước jerusalem được thẩm biến trước rồi từ jerusalem đã được thẩm biến và giấy lên nhiều cái tinh thần phục hưng khắp mọi nơi mọi chỗ amen chúng ta hãy làm cầu nguyện trong thời giờ này